Xin ờ, chào thầy cô và các bạn Rất vui được ờ, gặp lại thầy cô Ở trong video hôm nay thì xin được giới thiệu với ờ, các thầy cô trò chơi trên bảng tương tác đó là trò chơi đặt tên là giúp sức cùng thánh gióng đánh giặc về cái ý tưởng của trò chơi này thì cũng bất chợt là khi nghe một bạn học sinh học bài môn văn về uh, truyền thuyết thánh Gióng thì lại sinh ra cái ý tưởng là tạo một cái trò chơi uh, liên quan đến cái chủ đề này thì đây là cái trang đầu tiên của giao diện trò chơi à, để ờ, bắt đầu chúng ta ấn vào nút go đời vua hùng vương thứ sáu khi giặc ân xâm phạm bờ cõi vua hùng phái sứ giả để cầu sự giúp đỡ của hiền tài cứu nước Đứa bé nghe tiếng loa của sứ giả, bỗng bật dậy và cất tiếng nói đầu tiên. Mẹ ra mời sứ giả vào đây cho con. Khi sứ giả vào, đứa bé bảo, ông về tâu với vua, sắm cho ta, một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt, ta sẽ đánh tan lũ giặc này. Sứ giả vừa mừng rỡ, vừa kinh ngạc, chạy vội về bẩm báo với nhà vua. Nhà vua sai người ngày đêm làm gấp những thứ mà chú bé yêu cầu. Từ ngày ấy, chú bé lớn nhanh như thổi, cơm ăn mấy cũng không no, dân làng phải góp gạo thổi cơm, chung sức một lòng, giúp gióng đánh giặc. Việc thánh gióng lớn nhanh như thổi là một trong những chi tiết thú vị trong trò chơi này. Các em hãy giúp dân làng, cung cấp đồ ăn để giúp thánh gióng lớn nhanh, có sức khỏe, giúp vua hùng đánh tan giặc ân nhé. Chúc các em thành công. À, đây là phần giới thiệu trò chơi thì à, tôi đã lồng cái phần uh, lời dẫn thoại Thế thì à, về truyền thuyết thánh gióng thì nếu mà để tạo ra trò chơi thì cũng có rất nhiều cái ý tưởng à, ví dụ như ý tưởng ban đầu là uh, tạo ra các cái à, áo giáp cũng như ngựa sắt và vũ khí để trang bị cho thánh gióng giúp vua hùng đánh giặc uh, tuy nhiên sau khi uh, một hồi suy nghĩ thì tôi đã thay đổi quyết định và uh, sử dụng cái ý tưởng đó là lấy cái chi tiết đó là việc thánh gióng Ờ, lớn nhanh như thổi sau khi được nhờ sự giúp đỡ của bà con dân làng thì lấy ý tưởng này để tạo ra trò chơi thì ờ, cái phần ờ, âm thanh ở đây tôi không để chìm mà để lội. để nếu như thầy cô muốn có lời thoại để, hướng dẫn trò chơi thì thầy cô sẽ để nó chạy còn nếu không thì chúng ta có thể ấn vào nút tạm dừng đời vua hùng vương thứ sáu chúng ta tăng đi và ấn vào cái biểu tượng x này để tắt hẳn nó đi Ờ, sau khi ờ, xong cái lời dẫn của trò chơi thì ờ, chúng ta sẽ vào phần luật chơi nếu thầy cô không muốn có nhạc đệm thì chúng ta tắt và tắt hẳn đi cũng được về luật chơi thì à, cũng đơn giản thôi ạ à, sau khi xong luật chơi rồi thì chúng ta ấn vào nút play để vào giao diện chính thì ở giao diện này thì à, ở đây là tôi có 6 menu như lúc đấy ở phần luật chơi thì chúng ta đã tìm hiểu rồi mỗi điều này sẽ tương ứng với một ờ, đồ ăn và mỗi đồ ăn đó sẽ link đến cái slide câu hỏi tuy nhiên trong 6 ờ, cái, cái nêu này thì sẽ có một cái niêu mà ờ, không có đồ ăn nào thì như luật chơi nếu bấm phải cái niêu đó thì, thì thánh gióng sẽ thu nhỏ lại thì ở đây chúng ta có nhân vật là thánh gióng vị trí trung tâm ở vị trí trung tâm này ở đây là dân làng còn đây là vua hùng thì à, với thánh gióng thì chúng ta khi học sinh trả lời câu hỏi muốn thánh gióng lớn thì chúng ta chỉ việc ấn vào hình thánh gióng để thánh gióng lớn lên còn trường hợp muốn thánh gióng nhỏ đi chúng ta ấn vào hình ảnh của dân làng để cho nhỏ đi sau khi kết thúc trò chơi mà học sinh à, hoàn thành thì chúng ta sẽ ấn vào hình ảnh vua hùng để đến cái giao diện chúc mừng à, kết quả của học sinh thì ở 6 cái nêu này thì có rất nhiều cái hiệu ứng để tạo ra nếu như PowerPoint thì à, khi ấn vào nêu thì cái nêu sẽ biến mất và đưa đến cái slide câu hỏi Tuy nhiên ở trên bảng tương tác thì chúng ta không làm được như vậy mà chúng ta phải sử dụng các hiệu ứng khác thì nếu như thầy cô đã theo dõi cái trò chơi cá mập tấn công ấy thì tôi đã tạo cách ẩn những cái biểu tượng này bằng cách là kéo xuống dưới để ẩn nhưng với cái trò chơi hôm nay thì tôi thay đổi cái ờ, cách thức mà để ẩn câu hỏi đi ở đây là đã tạo màu cho 6 cái 6 ờ, cái nêu này rồi thì học sinh có thể chọn bằng cách là chọn màu rồi chọn màu tím chẳng hạn à, khi chúng ta ấn chọn màu tím thì cái nêu màu tím đó sẽ ẩn xuống phía sau và hiển thị ra cái ờ, thức ăn mà khi chúng ta ấn vào thức ăn dụ đây là ờ, con lợn quay chẳng hạn thì sẽ đưa chúng ta đến slide câu hỏi thầy cô sẽ nhập câu hỏi ở, ở cái dòng này còn nếu muốn đưa ra câu trả lời thì thầy cô lại chạm vào cái câu trả câu hỏi đó để xuất hiện câu trả lời Đấy, sau khi xong thì chúng ta ấn vào hình thành dòng cưỡi ngựa để quay về slide chính Đấy, tiếp tục à, nếu như trường hợp mà học sinh trả lời đúng câu hỏi thì thầy cô kích vào biểu tượng thầy gióng để cho thầy gióng lớn lên à, tiếp tục chúng ta chọn các cái uh, nêu khác và cách thức cũng tương tự như vậy ở cái liêu màu xanh lá cây này thì không có thức ăn mà chỉ có một cái bát à, trống thì với trường hợp mà học sinh à, chọn phải cái liêu này thì à, chúng ta có thể tạo một cái Ờ, hấp dẫn hơn bằng cách là cho thành dòng nhỏ đi Đấy. À, nếu học sinh trả lời đúng toàn bộ 5 câu hỏi thì ờ, thầy cô kích vào biểu tượng vô cùng Đấy, như vậy đây là toàn bộ cái thao tác của trò chơi tuy nhiên có một vấn đề xảy ra như thế này à, nếu thầy cô am hiểu về cái phần mềm Active và Inspire thì rất dễ à, tuy nhiên là nếu như thầy cô chưa am hiểu lắm ấy, thì bây giờ khi thầy cô đã mở được như này rồi thì làm thế nào để ở những cái buổi học tiếp theo chúng ta sử dụng thì các cái biểu tượng đồ ăn này nó lại phải ẩn đằng sau các cái nêu này thì chúng ta sẽ làm như nào à, chúng ta không thể ấn vào đây được thì nếu muốn sau mỗi lần dạy thì cái thao tác của thầy cô sẽ phải làm như sau thầy cô sẽ ấn vào biểu tượng màu xanh ở phía trên này để chuyển sang màu đỏ và chế độ thiết kế thầy cô vào cái phần trình duyệt đối tượng ở phần trình duyệt đối tượng thì à, chúng ta đã có các tầng tầng trên tầng giữa và tầng dưới cùng thì tất cả các cái thức ăn này thầy cô có thể nhìn thấy này là tôi đã đặt tên là cá này lợn này gà này cơm này rau này. thế có các cái niêu ví dụ niêu màu lâu thì sẽ là gà niêu rau sẽ là màu xanh niêu cơm niêu cá niêu thịt lợn để cho các cái thức ăn này ẩn đằng sau cái niêu thì chúng ta sẽ làm như sau chúng ta sẽ ấn vào nêu thịt lợn này thì cô ấn cần phím Ctrl để ta chọn các cái nêu còn lại thì cô ấn vào cái biểu tượng này và chọn sắp xếp lại và đưa lên tầng giữa như vậy là toàn bộ các cái thức ăn thì đã được ẩn đằng sau các cái niêu này ở đây còn một cái niêu nữa chúng ta chưa cho lên được đây là cái niêu hình cái bát đó là cái để tôi đặt lại tên đây là niêu không có gì chúng ta cũng cho nó lên tầng giữa Đấy, à, như vậy là toàn bộ cái đồ ăn chúng ta lại trở về ban đầu như vậy là vừa rồi đã giới thiệu với thầy cô cái trò chơi là giúp à, thành gióng đánh giặc và các cái thao tác để à, hướng dẫn thầy cô khi à, cho học sinh chơi cũng như cách để chúng ta à, thiết lập lại cái hoạt động của trò chơi cái link tải của video của cái trò chơi này thì tôi sẽ để trong phần uh, bình luận video thầy cô sẽ vào đó và tải về một lần nữa xin được à, cảm ơn sự quan tâm của thầy cô